là bạn Mỹ tôi Việt Nam đúng không thì à, cả hai đều không sản xuất cái này mình đi chung lò ra mà nhưng mà mình chịu chi hơn bạn nên mình tốt hơn bạn thế thôi <laughs> đó cái uh, nói thật sự á cái ấn tượng ờ, lúc mà duy đi mỹ á là người ta nhìn nguyên cái ghia luôn từ đầu từ ờ, từ giày từ dép từ nón nảy toàn thol không à nó sợ lắm mấy bạn ở bên mỹ nó làm được vài cái áo hết vài cái áo áo dỏm đó xong khi mình chơi đầu tư vậy nó nói thằng này phát triển răng em ghê vậy cái nói ghê con khỉ gì tôi còn có những cái mà tôi chưa khoe nữa đó tôi nằm ở trong kho tôi nhiều hàng quá tôi không thèm nói luôn á thậm chí tôi không biết nó có luôn á oh, really? thiệt luôn hả thì sống thiệt nè thấy cô giờ quảng cáo before chưa nope. trong kho còn năm ngàn cái nè em dư tiền mà sản xuất xong quăng chơi vậy đó <laughs> xong rồi à, anh quên quên quên lắp ra lắp ra là là là, là, là xin nó là gửi ít đi ông ông tập ông có bệnh ông kiếm thì không có mà sản xuất ít quan tâm làm mà giờ ổng là lắp radar mà ổng đi ổng đi mua đồ hãng khác đó, thì nó kỳ đó, tặng tặng quên nữa mấy em coi à, ship thứ à, màu một màu một một một cặp quần áo giày dép nhỏ dớ gì đó đó đem ờ, gửi qua cho lắp Canada nha lắp Canada ship hai cúp về tới rồi đó à bây giờ nói tiếp tại sao phải tôi, ờ, tôi, cái này có ý nghĩa gì ý nghĩa gì để tôi nói bây giờ á cái bài bụng dưới á những sai lầm khi tập bụng dưới ví dụ có thằng nó không có tiền nó mua cái này nó cầm vô đây nè nó tập nè nó cầm vô đây nó tập nè con rồi nó đá vài cái bà mẹ bảo đảm mày cái tay của nó đi bắn muối rồi con cái tay của nó đi bụi rồi bảo đảm luôn mấy cái tay này nó banh chành hết nó chai tay nắm tay vô vuốt gái tổn thương nha oh, no. mấy đó tập gym phá mồi đối với anh á anh suy nghĩ á mấy nó tập gym mà nó phá mồi quá nó tập mà nó quỷ hoại cơ thể quá không nên mấy em quấn này mới được rồi à. quấn này đó, cái này nói chung là không có nào không có chỗ nào mà bán đồ rẻ mà ngon như Dương Anh đâu yes. không à, quấn này nhưng mà này nó khó cái gì nó khó cái thăng bằng anh tập quen thì anh đứng được còn tụi nó tập chưa quen nó nó, nó chơi vậy nè nó, nó treo vô nó lắc nó lừa làm dư nó lắc nó lắc nó lắc nó lắc nó tạo lắc nó chả được nữa. đó hiểu không thì đó đó mới là lấy cái lý do phòng gym người ta đầu tư cái này dễ tập hơn con gái tập cũng được nữa còn cái động tác hồi nãy á nó căng cái cơ này nó nặng này nè con gái người ta đâu cũng được xẻ nách đúng không đó là bây giờ chơi cái này cái này á thì tập nó dễ hơn nói chung là phòng gym phải trang bị cho ta tập chứ mấy ông nội đầu tư phòng gym này nọ nổ với mẹ luôn rồi vô bào tiền người ta không mà không có đầu tư khỉ gì trơn trội nhìn thiết bị chán hồn <laughs> ủa mà tự nhiên tao tháo là chi ba à lộn lộn cái phòng game người ta cùi người ta có cây nó cái cây thẳng băng này nè nó không có chỗ chọt vô người ta phải tháo cái này ra hiểu không người ta móc vô người ta tháo này ra người ta móc vô còn mình á thì có lỗ tháo chi không nội <laughs> thọt luôn không thọt vô chỗ này đúng không chứ tao thấy là không đúng rồi đó vì sao mình kéo đi kéo lượt mẹ nó trượt té chết mẹ đó ngọc vào đây đúng không cũng không đúng nữa vậy thì giải pháp nào cái này á là thọt vô những cái cây nào thứ nhất á là cái gì đó nó nó treo vào cái cành cây ở nhà hoặc là người ta thà thọt thọt chỗ này ta lấy dây ta cột lại hiểu không hiểu không còn mình á mà mình chơi như vậy á móc sâu vô đi đó để thêm này nữa thử gớt không nhà tao cũng chả biết có gớt không nữa rồi thầy luôn nhỏ lớn chưa tập này rồi đâu gớt gì đâu nó vô chắc lắm em ơi ờ, không nó ghê mẹ ghê ghê ghê ghê ghê không sợ không tao cũng sợ rồi đó tao ứ giỡn đâu ba chọc tao hả tao nhiều đồ lắm đó hiểu hiểu bởi vậy thấy ghê chưa vô vô phòng ghim nhiều đồ lắm bác ơi rồi cái này sao vô cái này phải chơi tới cái này đó mở ra gắn vô đây cũng được nè muốn gắn đâu gắn thấy chưa chắc là không nói chung á thì tùy vào điều kiện của các bạn có cái gì còn móc vậy thôi cái này nè nó làm cái để móc vô ok rồi giúp hỏi sao bé không lắc rồi chắc hỏi sao bé không lắc rồi chắc rồi ok thì uh, again nha dán kỹ kỹ vô mấy em ê thằng nào coi tao té hồi nãy mà không không like không share video tao lóc cái mẹ cho mày mày không có thằng nào quay clip nhiệt tình như tao đâu ồ má quay clip xíu nó tróc sơn máy rồi kìa biết máy là nhiêu tiền không 150 củ đó 150 củ cái máy đó không hần bình thường một cái 80 cộng lên trăm sáu mình mua nguyên combo tặng cây giữa nữa lấy trăm rưỡi thôi không có móc vô đây nha má móc vô đây là cái, cái móc vô cái cái này á là nó làm cho cái này trên nó nó bị tuột ra nè nó gớt bể đầu giống nãy vậy đó gắn vô đây cũng được nè muốn gắn đâu gắn thấy chưa chắc là không cái này nè nó làm cái để móc vô hỏi sao bé không lắc rồi chắc ừ. gì mà chết mẹ rồi đó giờ thử đây tao thử trước cái ghê ghê mày té xong <laughs> có vẻ được được các em kiếm cái chỗ nào chắc chắc móc tao chỉ quảng cáo cái đồ tập thôi tao đâu quảng cáo đồ móc đâu hiểu không rồi vô gồng bụng suốt vậy mấy em đó quảng cáo thôi nước này khát nước quá nói chung á cái này á thì thường thường phòng tập nên trang bị cho khách hiểu không còn mấy em mua về nhà rồi đó mà tụi em có đồ treo rồi tụi em chơi tùy thôi à cái này nó cũng rất là phổ biến nói chung anh ờ, thấy phòng ở nước ngoài á là ở này nó nó bỏ năm sáu cái vậy đó nó quăng lông la lông lốc gì đó ai tập tập nè mấy em nhìn thấy không thiết kế rất là chắc chắn nha giờ mình nói về sản phẩm thiết kế rất là chắc chắn logo rất là rất là quyền thoại vậy không nói nữa cái cây này xài nào hư không bao giờ hư đồ thiệt mà ba chắc lắm cái này nó cũng đứt nữa không bao giờ đứt nổi chỉ có cái tên này nè không cái này khi mình tập mình không để ý á mình dán này không sát nè thì, thì cái này á là sự kết hợp giữa những cái đồ thl với nhau thôi cái đồ trên đây là cái gì vậy cái đồ đá chân cho con gái đó ba nó nó để dưới đây nè anh lấy lên móc hiểu không còn á thường á người ta treo trực tiếp cái cây này vô cây này luôn người ta chỉ cần chốt ở ngoài thôi tụi em chỉ cần lấy cái khăn hay cái gì đó tụi em cột ở ngoài cái một ông nội nó ra cũng đừng nữa oh, really? đó hoặc là tụi em lấy cái bô tay tụi em lấy cái bô tay tụi em lót vô tụi em móc này vô nó nằm chỗ luôn hiểu không tại vì hai cái kim loại nè cái này cũng kim loại cái này cũng kim loại mà nó nằm vô nhau á thì nó trượt đó nó trượt thôi còn ví dụ như phòng quận 6 cũ của anh á quất vô cây này luôn quất vô cây này luôn cây này nó nhỏ hơn bên kia cây nó nhỏ như cây này nè hình vuông móc vô luôn chắc mệt khỏi chạy đâu á còn bây giờ thường thường á mấy cái máy mỹ á, mình phải kỹ mấy đá chừng à, ba chục cái thôi bảo đảm bụng dưới khó tập lắm bụng dưới tập bài này nó mới vô bài này nè chỉ có bài này thôi bụng dưới á, là cái cách mà đá gì vô nhiều nhất ủa mà tao đang làm chương trình quảng cáo máy hả yes. hả ê ê anh anh có con bé kia bự lắm em cho vô thử rồi gãy không ha nè mấy em rồi thay ca đi em cho bé bự vô đá vài cái rồi gãy không cầm lên cầm lên cầm vô luôn hả đau không nó muốn ngồi gãy không à, sao gãy được nãy bé, bé bự vô không phải quảng cáo này nha mấy em quảng cáo trên này nè quảng cáo trên này nè trên này nó chắc đúng không em phải chì nè mày làm gì đau phải rồi mày làm vậy rồi không như tập võ vậy không đau má nó làm như nó võ sĩ vậy làm như nè mẹ nó tao gồng tao còn đau đây tao cầm vậy nè ba cái tay nè tránh xuống hiểu không để đây nè để đây nè cầm vô này đó vậy nó mới ok không vậy sao đau được con gái tập được đó đúng rồi chính xác à, rồi đó, gồng đây rồi ok cái này mà chịu lực một phần cái tay em cầm chỗ này cầm dưới nè cầm dưới cho đỡ đau tay ok đó ờ thấy không ráng giữ thăng bằng đó là ok được ngon không mua đi ngon mua đi không gái vậy bụng nó mới vô được chứ còn gái đu đâu nổi đâu em đu với tay không vô đây thì sao chịu nổi đúng không này phải có cái này thằng nào chủ phòng đăng ờ, đăng ký 10 bộ nha bây giờ phòng kia cũng có này sao tao tập ngon không dặm vô tao suy nghĩ tới mức đó đó không có cái này cũng được nhưng mà thích nổ á thích thiết kế đúng không bình thường để này đúng không để này nó lỏng lỏng đúng không giờ chốt đi vô bốn cuốn nổi nó sao nó ra được ra cái gì Thấy không, không? bảo đảm đi mua về đứt đi cho khác oh, chắc lắm không đứt được đâu nên cái này là phải có kiếm gì treo cũng được cộng dây hay gì miễn mắt bên nhà treo ở nhà các bạn có gì đó các bạn treo nhắm treo được thì bạn mua đây về đá nói chung tập bụng nó quan trọng lắm bụng là cái gì nó phải duy trì thường xuyên đúng không nhưng mà bụng nó cũng có rào cản bây giờ chúng ta tập đó chúng ta đu rồi lên đó là cái chuyện nào impossible đã mới vô mà chúng ta tiếp xúc bài toán khó quá thì đâm ra chúng ta làm không được đó mà cái này á tác dụng nó khác gì cái đó cái trang à cái trang thôi nhưng mà nhiều khi mình không có mình để mình chơi thì phải buộc chơi kia mà cái này nữa là nó giảm giảm cái tay mình không cần phải cầm nhiều đó chúng ta chống vô chúng ta đá từ ngày mốt luôn đá cờ bùng liệt cái tay chưa mỏi à, rồi liên hệ order mua hàng đi mấy em mua ship tặng luôn nha